ui tức quá cưa luôn cái máy luôn ấy mà bắt ghét à, trời ơi à, sam ơi sam ơi bà làm cái gì vậy trời ơi cái máy tính của tôi mà bà làm cái gì vậy trời ơi máy tính kia của ông trời ơi tức quá giờ cưa chứ sao giờ trời ơi cái bà này thiết luôn á trời tôi có mỗi cái máy tính trời ơi từ để lắp lại coi trời cái máy tính của tôi đâu mất cái màn hình rồi đâu mất cái màn hình của tôi rồi bà có lấy cái gì chạy đây chạy đây chạy đây trời ừ. ơi cái bà này thiệt luôn bà làm cái gì mà sao bà bà nóng giận quá vậy bà lấy máy cưa bà cưa cái máy tính của tôi vậy tôi để nhờ cái máy tính bên nhà bà xíu xíu thôi mà bà cưa với tôi luôn rồi hả trời ơi kệ muốn tức gần chết là chơi game hoài tôi chơi không có được để tôi cưa chứ sao vậy sao? trời trời ơi bà chơi game thua rồi bà chơi bà đặt máy tính luôn sao bà trẻ trâu quá vậy chỉ có mấy thằng trẻ trâu chơi game thua mới đặt máy tính thôi bà sao bà trẻ trâu quá vậy cái gì dám à. đó tôi trẻ trâu vậy vô à. duyên ơi ông phải nhìn khổ gần chết là chơi sao vượt qua được mệt ơi trời mà mà cái cái cái cái game này là cái game gì mà sam sammy kêu khó hả nè cái game là game khó khỏi trường học thôi mà rõ ràng ông biết ông biết sao không tôi là đường đường học học sinh giỏi giỏi ơi là giỏi mà tôi chơi cái game thoát khỏi trường học là tôi thoát không có được thấy chưa trời ơi trời game là đang chọc tức tôi mà trời gì luôn á bà nội tính ra là bà học sinh giỏi bà chơi game dở thì có gì đâu mà nói đúng, đúng. tính ra bình thường mà ơi cái gì không liên quan tôi học sinh giỏi là tôi vô chơi game thì tôi thoát ra khỏi tôi phải giỏi chứ nhưng đằng này tôi chơi không có được hết chơi á thấy chưa Ê, thôi tức thôi rồi mệt bà quá à. có mỗi cái việc chơi game thắng thôi thua thôi mà cũng đập máy tính nữa bà thiệt chỉ trâu chơi luôn á để tôi được rồi bây giờ để tôi làm cho từ đầu tiên ơi cái màn hình ơi. nó bị lệch rồi ông mở lại đang chết chơi được đâu tôi học sinh giỏi tôi chơi còn được ông rồi sao chơi được rồi nè bà là học sinh giỏi thì tôi cũng học rất là giỏi nha bà đừng có nói thế nha bà xem thường tôi hả coi tôi là tôi chơi cho bà coi qua đây đứng à qua đây đứng thôi đây ơi để xem coi em chơi được không trời ơi quá là đơn giản luôn ok bây giờ tôi sẽ đeo kính vô đã rồi đeo kính vô xong bộ quần áo thay đổi màu luôn ghê chưa Đó giờ tôi chơi cho bà coi nè Tưởng gì Coi coi chơi thử coi ừ. Rồi ok bạn ơi Và bây giờ thì bọn mình đã vào trong cái tựa game Roblox của bọn mình rồi nè Thì cái game Roblox này là game trốn thoát khỏi trường học nhớ bạn nha Thì nãy mình có giới thiệu cho Sam rồi đó Thì bây giờ Sammy có muốn chơi thử không Trời ơi dễ ổn mà Ờ dễ ổn đúng không Khuôn mặt của thầy giáo không Thầy giáo hơi dữ á nha Trời ơi sao mặt ổng nhăn đeo kính đi trang không vậy nè <laughs> Trời ơi em làm không tôi thấy sam làm giống thì có tôi không có giống nha à. ừ. rồi ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi nè chơi nè bấm vào nút chơi nè ok và bây giờ chúng ta sẽ có dễ dàng và khó sammy ờ, muốn chơi dễ hay khó nè bây giờ mình sẽ chơi dễ chứ các bạn ơi đó chơi dễ cùng với bạn fan đó không ờ. tôi là tôi không muốn chơi dễ tôi muốn chơi khó cơ đã thoát đã gọi là gọi là vượt ngục thì chúng ta phải gọi là chơi khó nó mới vui các bạn okay. hiểu không đó ok vào nè bắt đầu thôi thì vào đây ủa ủa ừ ủa sao có sao có cái nhân vật này nhìn lão vậy Ồ hình như là mua hình như là phải phải mua skin á, ờ. nhìn là hơi bị dễ thương luôn. Ok. Rồi và hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong trường học nữa bạn ơi. Thì ừ. trường học chúng ta sẽ thấy ở chỗ này là có một à, thầy giáo. ô thầy giáo đang nằm ngủ các bạn ạ. À. Oh my god Ê nhưng mà khoan Từ từ tôi để ý à Thầy giáo hình như hơi mập mấy bạn Thôi ông nghĩ sao giờ này mà cũng còn ngủ là ông mập gì vậy đó Trời ơi ok nhưng mà khoan từ hình như là ừ. Oh! Nhảy tưng tưng luôn à Cái lò xo luôn các bạn đỉnh vậy ghê thiệt sự do do do bụng của của thầy giáo bự quá bạn cho nên là nhảy tưng tưng tưng tưng luôn nè à mà quên nữa mình có cái điều này mà mình phải nhắc với bạn nha đó chính là những thứ mà chúng ta đang chơi chỉ là ở trong game thôi cho nên là cái này là game chứ không phải là đời thật nha bạn và ở ngoài đời thật á là các bạn phải nhớ là phải nghe lời thầy cô giáo phải biết lễ phép với thầy cô giáo nha còn này là game nha các bạn nha ok dạ game thì những cái nhân vật ở trong đây à, là sẽ những nhân vật phản diện á cho nên chúng ta mới phải trốn thoát thôi chứ ở ngoài đời thật á thì thầy cô giáo lúc nào cũng thương yêu chúng ta cả ok và ở trong đây chúng ta đang đang thấy có một cái bản à, quy tắc quy định nè tôi sẽ không tôi tôi sẽ không cái gì ờ vậy trong ra luôn á ờ, tôi tôi cũng không đọc được thôi kệ đi ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vượt ngục nha bạn nha đây để à. mình xem coi thoát khỏi trường học bằng cách nào đây chỉ ở chỗ vậy? này nó có cái dấu mũi tên nó chỉ xuống dưới nữa bạn hình như là nó kêu mình là phải lên trên đó hay sao á để mình xem coi Đâu? ở chỗ này có cái bàn à, à. mình lấy được cái bàn nè wow. Ờ. ok hợp lý rồi tôi hiểu rồi hình như là mình phải lấy mấy cái bàn này mình xếp lên trên cao để mình leo lên đó sao ok đúng rồi tại mình thấp với bạn mình là học sinh nhà à. ok rồi bây giờ okay. mình sẽ lấy thêm cái bàn nữa nè sau đó mình sẽ bỏ lên trên đây đó wow. hai cái bàn rồi lấy thêm một cái nữa để mình uh, leo lên Ok để thêm một cái ở dưới đây nữa đi Ok để vô nè Rồi nhảy lên cái bàn này Sao nhảy lên cái bàn này Rồi wow, à, nhảy lên trên đây Ôi, wow, chìa khóa hả? À, không, cái này là cái cái đồ để mở cái tu vít, tu vít. À, mở, cái tu vít. Ủa vậy cái này là tôi tôi tôi tưởng là cái chìa khóa đó mình mở cửa chứ hóa ra à. không phải nha các bạn nha. Cái này là mình phải mở cái à, ống cống. Cái này ta gọi là ống ống cống hả ta? Đúng rồi, ống ống thoát hơi đó, ống ống, à, hơi. ống thoát hơi à, ok đúng ờ. rồi. Đó, bây giờ tôi lấy cái bàn nè. Rồi để thêm cái bàn vô nè Rồi leo lên Ê, ui. Rồi ok sau đó chúng ta sẽ lấy cái tu vết ra Chúng ta quặn con ốc nè Ồ. Ok Quặn <laughs> Quặn Ê, Ê, đó quặn rồi ok sau đó là tháo được cái này ra rồi mình nhảy lên Ủa, vậy mình thấy được con này nè ok thầy giáo vẫn đang còn nằm ngủ nha các bạn nha thầy giáo vẫn đang nằm ngủ rồi bây giờ chúng ta thoát ra ngoài thôi Ủa, ui cái chỗ này là nguyên một cái à, đường gọi là ống khối luôn bạn ơi cái này ui cái này làm sao qua được ta hình như là phải bắt cua nè cái này là siro siro là sẽ giỏi nè còn tôi tôi không chơi tôi không có quen bắt cua ok nhảy qua đây hey. Oh my god, rơi xuống dưới bảy rồi Ủa mà khoan từ hình như ở chỗ này nó có cái à, khối nè các bạn Nó đẩy mình xuống mà mình không qua à. được Bây giờ làm cách nào ta Ui, ở bên dưới kia nó có cái gì đỏ đỏ hay sao ừ. À, hình như mình phải khóa cái đó lại đúng rồi à. khóa cái à. kiếm bạn ơi khóa ok cái nhảy ở đây nè sau đó mình sẽ nhảy qua bên đây rồi sau đó mình sẽ à, qua bên đây bấm cái này để khóa nó lại Ồ. rồi nó hết phun khói rồi đó nó hết phun khói rồi đó bây giờ thì mình sẽ lên trên vậy cho nó nhanh thôi rồi bây giờ mình sẽ nhảy qua bên đây nè sau đó nhảy qua bên đây rồi lại nhảy qua bên đây rồi bây giờ là qua được rồi đó ok qua được rồi các bạn yeah. ơi đây bây giờ là sẽ qua bên đây rồi sau đó làm gì nữa ta ủa lấy bóng làm gì vậy ở chỗ này nó có ờ, cho chúng ta những cái trái banh nữa bạn nhưng mà cái trái banh này để làm gì ta sammy biết không chọi á tôi nghĩ là chọi chọi cái ông kìa ô điều gì hoa cảnh sắp té kìa ủa chứ làm gì bây giờ chọi chọi ôi có cái nút ở đây phải à, không à, có cái nút có cái nút Ồ oh, đúng rồi đúng rồi chọn vô cái nút Sau đó cái này nó sẽ đưa lên đưa xuống rồi mình leo lên À nhảy qua đây Rồi ok Sau đó nó đưa mình lên trên rồi mình nhảy qua bên kia nữa là xong okay. Ôi trời Ôi tính ra tôi chọn chế độ khó mà tôi thấy nó cũng dễ ẹt các bạn ơi Nó có gì đâu khó nha Tôi khổ mà ông nghĩ sao thoát khỏi cái lớp học mà bệnh ninh siêu vip pro này ông thấy không Cái lớp học vô kỳ Ê khoan khoan Ở trên hình như tôi thấy còn có laser nữa kìa Laser oh đi không cẩn thận nha Trời ơi nó chặt ông là tanh chăm sát nha ông nội Rồi ở bên này thì hình như là mình sẽ phải nhảy qua wow. bên mấy cái uh, mấy cái gió này các bạn ok mấy cái gió này để mình bay lên sau đó là qua bên đây ui nó là dễ mà ta thoát qua mấy cái này dễ ẹt à mình thấy này nó cũng không quá khó để để để mình bắt cua các bạn ạ à. rồi hết dễ chưa ồ ở chỗ này là có laser nè dạ đó giờ là mình phải nhảy qua mấy cái này nè ê ui ui ok rồi qua được rồi dễ ẹt trời sao mi thấy không tôi à. trình độ của tôi hả giỡn đó tôi giỡn đó chứ tôi à, tôi chơi được mà đây à chờ nè cái này nó xuống nè nhảy lên bây giờ sam tin không từ đây đến cuối màn tôi không thua thêm một màn nào luôn thêm một trận gì? nào luôn nè bây giờ nha tôi thua một mạng cho sammy gọi là búng chán tôi cái ok ơi. rồi xem làm gì bây giờ qua bên đây nhảy nè nhảy nè nhảy nè nhảy nè nhảy nè ôi ơi ơi quá là đơn giản luôn Dễ gì mà có thể búng chán được tôi hả Sam Rồi mở cửa ra đi qua đây Qua bên đây thì ở chỗ này nó có cái nút bấm gợi ý cho mình để làm gì ta Ờ Ủa Ủa cái nút hả ừ. cửa mở không có được các bạn ơi hình như là mình phải leo lên cái ống khí này nữa nè bây giờ à- sắp, sắp đồ không sắp à, đồ đây, đây, đây cái cầu hang cái cầu hang cái cầu hang đây để à. cầu hang vô đây nè ông để mà ông xiên dữ vậy <laughs> sao nó ngã vậy ta ok là lại lại lại trên đây á là nó đang bị à, quặn lại bởi mấy cái cây đinh rồi đinh phải cần cái búa ờ đinh phải cần búa, cái búa tìm, tìm cái búa hả tìm từ búa. cái búa nó có nằm ở bên dưới mấy cái thùng này không ta cái búa à, đi tìm ấy hình như ở trên này nè à rồi rồi lừa lừa lừa rồi lấy được cái búa rồi nè tính ra nãy giờ có cái cầu thang không chịu dùng đi dùng mấy cái cái, cái kia làm gì không biết nè ok lấy cái cầu thang qua bên đây để lại trời ơi thiệt luôn á rồi ok đập ra nè đập ra đập ra Ủa sao đập ra không được Đập không được Hình như là mình chưa đủ cao Mình phải cần cao hơn Rồi ok bạn ơi Mình đã xếp một cái thùng lên như thế này rồi nè Bây giờ bọn mình chỉ cần leo lên trên thùng này Sau đó nhảy lên đập vô cái khúc cổ này Ê, Ê, ủa hình như phải đập trúng á Ê Ê Yeah rồi rồi rồi Giờ nhảy qua Ok Ờ mệt quá trời ơi Ủa, lắm luôn ủa rồi bây giờ làm sao qua bên kia được Chỗ này bị chặn rồi rồi Ôi rơi xuống dưới Trượt xuống Ôi cái này phải trượt xuống dưới nè Ok bên dưới này nó có gì bên dưới ta Để từ ờ, tôi đang hơi lo lo nha Đây nhảy xuống dưới đây nè Ủa, vô cái trường học rồi Ra được ngoài lớp học rồi Vậy là mình thoát ra ngoài được á Thầy giáo vẫn đang nằm ngủ ở bên trong các bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ờ, thoát ra ngoài nè Đây Trời ơi, ui ui thầy thầy giáo đuổi kìa chạy đi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thầy đuổi kìa tới gheo hả oh my god phải chạy thật là nhanh các bạn ơi mà từ ở chỗ này là bị khóa cửa nè hình như là chúng ta phải bấm vào những cái nút này ơi bấm không được chạy chạy chạy chạy chạy chạy ơi chạy đông ơi à không phải là bấm mà chúng ta phải dùng mấy trái banh này để chọi vô bạn ơi nhanh nhanh nhanh oh my làm lại làm lại làm lại lần này lần này lần này phải thắng nha lần này phải thắng nha ok đi qua đây nè ôi thầy thầy thầy giáo đuổi thầy giáo đuổi rồi ok ok lấy, cái banh nè rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> chạy <laughs> chạy chạy chạy cầm cái banh ném ném vô đây đúng không ném vô đây đúng không ném nè ok một cái thầy vẫn đang đuổi sau lưng kìa bạn ơi thầy ơi em nói thầy nghe nè em học sinh giỏi lúc nào cũng thật thà khiêm tốn em được 10 điểm ở trên lớp cho nên là thầy làm ơn thả cho em đi ném nè ok được rồi được được hai cái được hai cái rồi ô ô không may quá may quá thấy rồi thấy rồi ôi oh my god ờ, ờ. đau tim quá bạn ơi thầy chạy sát nút rồi đó mà ok và bây giờ chúng ta đang ở bên cái khu nào đây à cái này là học học sinh đến à, học thể dục á đúng à, rồi ok ở chỗ này thì chúng ta có một cái nút bấm vào cái nút này cái gì không có gì không ủa sao không có chuyện gì xảy ra vậy à rồi tôi hiểu rồi hình như ở chỗ này là mình phải lấy cái ghế này nè sao mới biết lấy ghế làm gì không không mình lấy cái ghế này mình leo đây nè sau đó mình sẽ đặt ra để cho nó chống qua bên kia hiểu không là mình nhảy qua bên đó ủa sao hay vậy đó đúng rồi thấy không rồi bây giờ mình chỉ cần nhảy qua rồi mình đi qua bên đây thôi đó rồi sau đó mình sẽ lấy cái ghế này này sau đó mình qua bên đây mình đặt qua thêm lần nữa rồi mình đi qua bên kia thấy tôi thông minh không trời ơi ok sau mình sẽ lấy trái banh nè rồi mình sẽ ném mình cho cái nút cho đây đúng không ném vô vô hộp quay à ném lần nữa trúng chứ đây bà ném đi bà ném đi bà ném đi ném cái trúng trái đúng không ừ trời ơi xoay con chuột cũng xoay không được nữa xoay con chuột mà 8 tiếng đồng hồ mới xoay xong rồi bởi vậy á mà phong chơi được mới hay hiểu không đó ok bây giờ qua bên đây nè rồi chỗ này chỗ này qua sao nữa à leo này leo này leo này sau đó là nhảy qua bên đây rồi tiếp theo nữa là làm cái gì đây trời Ê, sao càng ngày càng khó vậy hình như là nhảy qua bên đây rồi ok sau đó là nhúng. ui cái này để, để mình nhúng lên nè ok giờ mình phải chạy qua mình à. phải chạy thật là nhanh qua không thôi là mình bị té ở dưới là mình thua sao hiểu không đúng rồi rồi chuẩn bị nè ba à. à. hai một ôi qua rồi tiếp là dây nè nhảy nè nhảy nè nhảy nè ôi okay, quá được à, sợ phong mà phong hơi bị đồ luôn chỗ này là mình phải chỗ Ê, chỗ này, phải khéo léo chỗ nha. này phải cẩn thận nè chỗ này lạnh đường nó nhỏ xíu thằng, luôn các bạn ơi thằng mà không là té ok ok mình mình phải vừa đi mình vừa nhìn mình vừa nhìn xuống dưới đất vậy này cho chắc ăn các bạn ạ à. ok ui lại chỗ này bắt cua nè hả ui ui trời ơi mấy cái chợ bắt cua này hơi bị khó luôn á hey. ui ui qua được rồi qua được rồi qua được rồi có một cái bí quyết này chỉ cho các bạn chơi này nha đó chính là mấy bạn sẽ sử dụng cái à, gì ta ở phía giữa màn hình của bạn bạn thấy cái cục tròn tròn ở giữa màn hình không đó ờ. con cái con chỏ chuột á mấy bạn hãy để vô giữa thế này nè mấy bạn chỉ cần đi theo con chỏ chuột này vô giữa thế này thôi là được đó thấy không đó trời không mà mẹo vặt của roblox nha ok giờ leo cầu thang leo qua bên đây rồi ủa gì đánh nhau vậy cái này là cái này là mình đi qua là nó sẽ đánh cho mình bị văng xuống dưới sao hiểu không mình bị tung xuống ờ. dưới á ok giờ mình sẽ đi qua thế này luôn em ui. đi mình đi cẩn thận là qua à, đó ok qua được đi qua được ok giờ chỗ này bấm cái nút này để nó xuất hiện Ôi cái uh... wow cái này mình đu qua nè nhảy xuống à! nhảy xuống dưới luôn không cái này là dễ mà tại vì không chơi gà sao hiểu không à coi làm lại là lại nè nhảy ra nhìn không đâu mà vậy sao làm nữa ơi sam chơi nữa đi cái này rất xuống sao nhấn cách rồi ok rồi Sam chơi coi coi Sam sao ui trời ơi Sam cũng vậy thôi Sam cũng đâu có chơi được cái hơn phong đâu thấy không trời ơi thấy không bởi vậy bạn mình mà không giúp cho Sam giải mã cái trò này là Sam còn lâu mới thắng được ờ. từ từ bình tĩnh bà từ từ bà bà không bà đã chơi game này dở bà nhờ tôi để từ từ để tôi tôi ờ thấy không được rồi này thấy không trời ơi đó bây giờ mình nhảy qua mấy này thôi trời à. hồi nãy là không rồi hiểu không không dạo tờ bị té thôi ok rồi đi qua bên đây nè bên này muốn mở cửa được thì mình phải ném được cái quả banh này vô trong cái bóng rổ kia ok ném nè yes được luôn trời ơi ghê không ủa anh tôi thấy gì đó à. ủa trời ơi, hồi nãy là thầy đuổi mình là là là đuổi đuổi à, gọi là chạy bộ nha bây giờ thầy chơi chơi chịu thầy dùng xe luôn bạn ơi chị em nha oh ơi no lắc đâu trời ơi ui thầy chạy xe nhanh lắm luôn á chạy không kịp rồi thầy chơi công nghệ rồi ai chơi lại cái <laughs> bên luôn cái bên luôn chạy vòng tròn chạy vòng tròn ai ông nghĩ ừ. sao mà ông ngụm chiêu ngư ông thầy vậy thôi không chơi được đâu chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đó thầy bắt được em đó ok chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi giờ sao giờ sao hả không biết nữa bây giờ mình phải nhìn xung quanh nè chỗ này là cái cửa nè nhưng mà muốn vào cái cửa đó phải cần dùng đến cái gì không để nhìn Quá mình mình phải nhìn xung quanh sao hiểu không mình phải quan sát xung quanh đó thầy vẫn đang đuổi sau lưng các bạn ơi hình như là cái mũi tên hình như là vô trong vô trong cái phòng đó thật á ok đi vô phòng thôi coi chạy nhanh lên thầy vẫn đang đuổi ok vô đây ủa vô đây mà thầy vẫn đuổi hả rồi đi vô toilet luôn thầy, thầy đuổi toilet luôn à, đóng cửa lại à. đóng cửa lại à, trời ơi khó quá à. à hình như là có ba cái cửa mình phải chọn cái cửa đúng hay sao á ok ok rồi chạy nhanh thôi chạy nhanh thôi ok bây giờ mình sẽ cố gắng chạy thật là nhanh để thầy không không thầy không đuổi kịp mình nha các bạn nha ok ok Ôi không được chỉ á Toilet nào, toilet nào, cái toilet thứ ba không phải nè Ủa cái nào cũng có hình chỉ á nè à. Hay là cái này Ủa Ủa à! Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi Thầy ơi, à. à, Ở giữa hả ờ. Trời ơi, em tôi tưởng hai cái kia Ok, bây giờ bọn mình đã biết là cái cửa ở giữa rồi nha các bạn nha Mình sẽ mở cửa ở giữa rồi có cây ở đây leo lên leo lên leo lên leo lên Ok vô được cây rồi Ôi ghê quá à Nguy hiểm quá bạn ơi ok Ê bây giờ ông thầy đi bằng xe không biết mốt ông thầy đi bằng gì chắc thăng hả Tí nữa chắc thầy đi bằng xe đua luôn á Ôi rồi bây giờ qua đây nè lụm trái banh hình như là phải ném ôi lần này là phải ném trúng cái cục màu đỏ đang chạy qua chạy lại phía ở phía trước các bạn ok canh nè coi phong nè ngầu quá đúng không ngầu quá rồi đúng không sao thấy phong ngầu quá đúng không trời ơi một phát một rồi hay vậy trời phong đã nói mà sammy cứ yên tâm gì chứ mấy game này á phong à, thắng phút một à vâng. trời phong thắng để cho sam sam gọi là gọi là tâm phục khẩu phục phải không trời có mấy cái trò trời vâng, thôi mà ui vâng, cái này né là ve nè cái gì vậy cái gì vậy có mấy cái trò đơn giản không sao né được có mấy cái trò đơn giản cái này rồi ừ. mà sammy cũng sợ nữa yeah. Dạ tại vì à, nãy có hạt bụi nó bay vô mắt tôi á cho nên tôi không thấy đường sam sam nhìn giúp tôi cái hạt bụi ờ. tôi cúng nó ký bây giờ à, ok tiếp tiếp tiếp tiếp à, nhưng mà hình như hồi nãy giờ bà Sammy bà quên gì đó bạn ạ mình có bảo là nếu mình thua bạn ai à trời ơi né được né được mà tính canh cho tôi thua thua nữa vậy không có chuyện đó đâu gì đâu rồi chui qua ống khói đi tiếp ok à, bên nào ta ở đây có hai bên hả à, bên này bên này bên này bên này bên này uh, ok rồi ok bây giờ chỗ này nhảy xuống dưới uh. ủa ủa sao gì không có ủa sao sao sao gì không khói quá vậy ai biết trường này to mà ủa ủa còn nữa hả ôi ủa, ra ngoài được nào ôi thầy giáo kìa hình như tôi mới thấy thầy giáo lướt qua đó kìa từ từ từ có khi nào tí nữa thầy giáo sẽ lấy xe đua ra đua với mình không ta mình chứ còn thấy thầy giáo bên kia kìa ok qua bên đây. cái này là gì đây pin hả nước ngọt hả gì? ui nước, nước ngọt năng ui tăng tốc độ chạy wow. ui cái này vui này vui nè nhảy ra bắt cua nè ui wow. quá đỉnh luôn ấy quá đỉnh luôn ui wow đỉnh quá trời trời trời trời bây giờ nè không thể nào thua được tôi Ok được được được rồi lỗi lỗi lỗi lại lại lại lại lại này làm được nè lần này một phát một ăn luôn nè à. mày kỹ vậy hey một phát một qua luôn nè lần này mà thua cho bà đánh tôi 10 cái luôn nhớ nha nhớ lần này lần này qua thì tôi không đánh mà lần này không qua tôi đánh 10 cái đó thấy không đó thấy không à! quê quê quê quê quê quê cay quá dạ tôi đi tôi uống ngậm nước vô tăng tốc độ uh, não ngoài đời á rồi Sớm vô cứu Vô nè Coi tôi nha ơi sam coi tôi rồi nha ê nhảy qua đây từ nãy giờ tôi chỉ giả vờ thua cho bạn cười chơi chứ thật ra tôi chơi hơi bị hơi bị đỉnh luôn á thôi đây thật ờ, trời tôi giả vờ cho sam cho sam cười sam vui thôi cười biết nào đâu cười không à thôi nhưng mà ít ra tôi vẫn chơi gọi là hay hơn bà được rồi ok ok ơi ui ok ui ui ui ui à. ok ơi chỗ này là phải mình mình mình mình cái chỗ này là mình phải canh kỹ các bạn ôi ok qua được rồi qua được rồi qua được rồi mệt quá mệt quá Ôi, qua được rồi qua được rồi tiếp theo mình sẽ mở cửa chào em nha trời ơi cái gì đây chơi xe cày à? ui đua đua wow thầy đi xe đua bà thấy tôi nói đúng không bà thấy tôi nói đúng không y hệt luôn là thầy chắc chắn thầy sẽ đi xe đua nè trời ơi thầy ngồi trên chiếc xe màu xanh luôn thầy ơi thầy đổi xe cho em được không đứng lên trong người đâu đúng không ơi hình như mà hình như là cái bụng của thầy bự quá thầy ngồi vô ghế không được các bạn trời trời ok được rồi bây giờ mình sẽ leo cái xe màu đỏ nè đùa với thầy à. luôn ok bắt đầu đấy thầy <clears throat> ba hai một bắt đầu ôi ui mong thầy ở thứ hai rồi Ồ, thầy thầy chạy nhanh hơn mình rồi không được mình không nào thua thầy được ok ui đó dưới đây ui có này có này tăng tốc độ nè có này tăng tăng tăng tăng tăng tăng tốc độ nè đó ok không thua thầy được đâu yên tâm có phong ở đây rồi ui qua bên đây qua đây ui <laughs> sao thầy lái xe chiến thế thầy ơi đợi em với thầy gì vậy tại học sinh bây giờ cũng lấy xe chiến học sinh luôn trời ơi thầy lấy xe chiến quá vậy trời ơi ok ui ok ờ, cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên thầy thầy cũng biết gọi là bước uh, bước vô mấy cái tấm này để để tăng tốc độ xe luôn nha thầy cũng biết nha chứ phải thầy không biết đâu dữ nha oh no mình sợ mình thua thầy quá bạn ơi no no no no rồi sắp được rồi sắp được rồi à! À! Ồ, chỗ đó khó đó, không phải dễ đâu. Làm lại, làm lại, làm lại, lần này làm lại, lần này chắc chắn được, sao yên tâm. Lần này có kinh nghiệm rồi. Vô, đó lần này. Ok. Ui, xe hình như, là, hình như là hình như là hình như là thầy à, thầy có nạp tiền vô vô xe nè, thầy sơn ờ. xe nè, xe chạy nhanh. Thầy lắp hai cái cô phụ sau. Thầy sơn xe vô cho nên là xe thầy chạy nhanh Ủa, quá. xe không có màu, không nói chuyện kỳ vậy? Không, bà nhìn đi, thấy không? Cái tướng của tôi nhỏ hơn tướng của thầy, thầy to con hơn mà xe thầy vẫn chạy nhanh hơn, nghĩa là xe của thầy xịn hơn, hiểu không? Dạ chấp nhận không không nha. ok không sao không sao ơi không sao không sao chỉ cần mình cố gắng chút xíu là được bạn ơi không có gì là không thể chỉ sợ lòng không bên rồi. ok ui gần bằng thầy rồi ui vượt thầy lúc nào vượt thầy lúc nào quay quay quay có anh coi em, đi giữa được không đi giữa được đi giữa được hay sao đi giữa được đi giữa được mình đi mình đi mình đi ok yeah ok xếp thứ nhất luôn quá luôn nè bùm ui ui vẫn còn hả rồi tiếp tiếp tiếp chiến thắng chiến thắng chiến thắng yeah ôi thầy thôi ôi. buồn rồi ôi no thầy ơi thầy đừng buồn thầy ơi trời ơi thầy buồn quá bạn ơi thầy buồn quá thầy thầy đập mặt vô cái xe luôn trời ơi ok bây giờ mình qua bên đây ui hình như là mình đã thoát ra được bên ngoài rồi nè nhưng mà vẫn còn thử thách nha bạn nha thử thách bên này là gì đây gì ngoài đường cái ghê vậy leo lên cái cột à leo lên cái cột này trời, trời ơi. ơi làm từ nãy giờ tôi phải đi tìm Đúng hiểu ok qua đường nè qua đường nè rồi, e. qua. Hơi Hơi Tôi chưa bao giờ thua cái này được Đấy Oh yeah Ây da Trời ơi Chật khớp tay Chật khớp tay Chật khớp tay ôi ok là từ bình tĩnh Bình tĩnh Tôi sẽ cho Sam thắng game này Yên tâm Ok Leo này Bình tĩnh bình tĩnh Nhảy nè lặp lại nè Nhảy nè Nhảy nè Nhảy nè Nhảy nè Nhảy nè Nhảy xuống Yeah Làm được rồi Ok không ve gì trơn á bà nãy bà nói tôi chơi dở rồi đúng không tôi qua đó bà hối hận chưa bà hối hận chưa ờ à, bà đi về tôi không chơi thắng game này cho bà đâu cho bà cay chơi đi vô đây đi vô đây đi vô đây thôi thôi thôi xin lỗi lỗi lỗi đi vô đây vô đây lại lại lại ok Trời ơi, tôi giúp bà thắng cái game này à, bà còn giỏi tôi nữa. Nhảy xuống nè. ok. Ui, cổng chương học. Chúng ta đã thoát ra khỏi trường học rồi Yeah Bà thấy không Tôi đã giúp cho bà chiến thắng game Ừ Ủa vậy Hình như tôi thấy có gì đó sai sai sao mày? Sao cũng trường có bác hồ về là vậy Ô thầy giáo Oh my god Thầy giáo sử dụng bằng một cái cây súng Trời cái cây súng này nó bắn ra mấy cái quyển vở kìa bạn ơi Ôi đâu Trời mấy cái quyển vở này nhanh quá mình không né kịp luôn á không không có được không có chạy xe xa được tại vì mấy quyển vở của thầy này, nhanh quá với lại xe thầy ủa thầy đang ngồi trên cái xe gì mà có thêm hai cây đại bác nhìn giống cái xe tăng vậy ủa, rồi, rồi, rồi đúng không mốt thầy đi xe tăng mà thôi được rồi thầy à thầy em đã không muốn gọi là làm hại đến thầy vậy mà thầy vẫn không tha cho em vậy thì xem đây hãy xem em đây rồi chết queo rồi ây da bà biết cái này là cái gì không không cái này là giống như kiểu gọi là mấy cái uh, ống mà thổi thổi ra mấy cục mấy cục giấy á đó ok à, Phụng thầy nè Hui Hui Hui Ui ôi ôi Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng thầy Phụng thầy Phụng thầy Phụng thầy Phụng Phụng thầy Phụng thầy Phụng thầy Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng phụng lên Phụng Phụng Phụng Phụng Phụng phụng à phụng thầy mạnh phụng đứng phụng xa phụng đi phụng đứng phụng xa Phụng đứng phụng xa Phụng đứng phụng xa Phụng Đứng phụng xa Phụng Đó phụng thầy phụng thầy phụng gần phụng Ờ phụng Ờ phụng chạy phụng chạy phụng chạy phụng Ui Oh no, oh no, oh no, oh no. Né, mình phải vừa chạy mình vừa né nha các bạn nha, tại vì thầy ra mới thắng được. Đúng rồi, may ra mới thắng được. Thầy chơi ờ, chơi chơi chơi độ khó trên thầy chạy nhanh lắm. Ôi ôi ôi. Ui, tôi cảm giác mình sắp win rồi Sam ơi. Cái gì vậy á? Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi xong rồi, thầy sẽ vòng tròn rồi. Thầy như cái pháo bông vậy á. Ồ. Ồ. Hết chưa, hết chưa? Ủa, xe đây đi, xe biến xe pin. Dạ. Đi bài đi bài Về nhà quên rồi quên rồi trời ơi à, ok ok sắp về sắp về sắp về rồi lên xe buýt lên xe buýt là đi rồi à, lên xe buýt rồi yeah yeah yeah yeah rồi hết hết hết cây chưa phòng rồi giúp cho sam thắng rồi đó trời ơi tuyệt vời được dài đúng không?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 Sammy nữa nha các bạn nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha Tạm biệt Bye bye Hello team, hello team